ăn được à, ngày 12 anh em nhé từ ngày mùng 8 đến ngày 14 thì ngày 12 thì chúng ta đã ăn được con 76 này anh em này trong cái dàn 4 số và ăn thẳng cái chạm 6 cứng này thì quá là tuyệt vời rồi đề của chúng ta nuôi thì khá là ổn phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em nào mà chúng ta nuôi được cái chạm 6 và ăn được trong cái dàn 4 số này anh em nhé là con 76 quá là tuyệt vời phải không ạ thì hôm thứ bảy của chúng ta đây ngày 11 đề về 76 này anh em này đó thì chúng ta nuôi từ mùng 8 mùng 9 10 11 4 hôm thì chúng ta đã ăn được trong cái dàn à, bốn số của mình anh em nhé đó tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thì hiện tại ở trên à, kênh của chúng ta thì nó ra cái chạm 6 này rồi thì anh em bỏ nó đi chúng ta còn đang có là một cái chạm một này và dàn đề 8 số này kết hợp với chạm anh em nhé anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình và cặp lô khung 3663 ngày cuối anh em nhé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 ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu đà lui của ngày à, chủ nhật hàng tuần anh em nhé chủ nhật ngày 12 tháng 2 này chúng ta lấy ở cái dãy 3 này kết hợp với dãy 4 cho mình kết hợp cả chạm và bộ đề anh em nhé khá là đẹp luôn đề lui tuần của ngày chủ nhật này bộ đề 11 của chúng ta thì có 11 này 66 này 161 mình sẽ kết hợp chạm và cái bộ đề để cho chúng ta lui chủ nhật ngày 12 tháng 2 này ngày đầu tiên đề về 16 thì chúng ta đã ăn được chạm 6 này ăn 16 này và ăn trong bộ đề 11 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này đề về 64 thì chúng ta ăn tiếp chạm 6 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 5 và bộ đề 01 chạm 5 này bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này 565 để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày 19 tháng 2 này ngày đầu tiên để về 75 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 này tiếp tục thứ ba này thứ tư này đề về 57 ăn tiếp chạm 5 này 5 thứ sáu thứ bảy đề về 15 thì chúng ta đã ăn được con 15 này trong bộ đề 01 và ăn tiếp chạm 5 anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 26 tháng 2 đề về 60 thì chúng ta cũng ăn được trong bộ đề 01 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 2 bộ đề 22 này bộ đề 22 của chúng ta thì có 22 này 77 này 272 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 26 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 27 này chúng ta ăn được con 27 trong bộ đề 22 và ăn chạm 2 luôn tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này chạm 2 này thứ năm này đề cái 77 này ăn tiếp con 77 này 6 thứ bảy chủ nhật này chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 thì chúng ta có chạm 7 và bộ đề 02 chạm 7 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này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 lô khung 3 ngày của chúng ta này chủ nhật hàng tuần anh em nhé ngày 12 tháng 2 này ở giải 3 chúng ta lấy con số thứ hai và con số thứ ba ở giải 3 này thì chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình lô khung 3 ngày đệ chơi thứ hai này 3 và thứ tư chúng ta có cặp là 445 để chúng ta chơi khung 3 ngày cho mình chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 45 anh em nhé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 17 của chúng ta về giải 5 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu này chủ nhật ngày 26 tháng 2 thì chúng ta có cặp 11 đi cùng với con 66 anh em nhé để chúng ta chơi cho ngày chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 66 này anh em nhé 66 của chúng ta về ở giải 5 này anh em này tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này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 thì uh, mình sẽ bắt cho em là cái trạng 3 và cái bộ đề 33 này của chúng ta thì nó chỉ có bốn số thôi anh em nhé bốn số thôi bộ đề 33 này anh em nào cẩn thận thì chúng ta vẫn cứ vào cái trạng 3 cho mình lần nào mình lên video thì mình nhắc nhở cho anh em là chúng ta lên vào cả trạng cái tỷ lệ ăn thì nó lúc nào nó cũng cao hơn về những cái dàn nó ít số anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cái cặp 1331 này anh em chơi thứ hai thứ ba thứ tư cho mình trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé thì uh, mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ cái tuần mới này thì anh em nào mà ăn được con đề 76 thì để lại cho kênh một lượt like và một lượt bình luận ủng hộ kênh để kênh chia sẻ được nhiều cái đường cầu nuôi chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người anh em nhé